Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ nick Facebook của bạn Nguyễn Hữu Tư. Bạn hỏi thế này, Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi, con thường hay hồi tưởng và suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Nghĩ chuyện vui vẻ thì con tủm tỉm cười đắc chí. Có chuyện thì con lại thấy ngại ngùng vì nhận ra mình đã làm sai hay là hơi lố. Thậm chí nhiều lúc đi xe trên đường vẫn có khoảnh khắc con suy nghĩ vẩn vơ như vậy con có tự nhắc nhở bản thân không nên như vậy nữa vì nó khiến con không tập trung làm gì được nhưng không thay đổi được gì nhờ thầy cho con xin lời dạy con xin cảm ơn thầy ạ à. à, cái này là câu hỏi của bạn nguyễn hữu tư bạn ấy hỏi rằng bạn hay suy nghĩ vẩn vơ hồi tưởng những chuyện đã xảy ra à, có khi cười tủm tỉm một à, mình có khi thì lại thấy ngượng ngùng à, trong khi làm việc kể cả khi lái xe đi trên đường vẫn suy nghĩ vẩn vơ cho nên bạn cũng rất là khổ tâm <laughs> cái này ở ngoài đời chúng ta gọi là cái bệnh mất tập trung cái bệnh nghĩ lung tung đấy mà Đó. thế và à, thưa đại chúng mà cái bệnh này của thanh niên bây giờ thanh thiếu niên bây giờ là rất nhiều cái thời đại này là cái mắc cái bệnh loạn tưởng và nghĩ lung tung nhiều lắm thời các cụ ngày xưa không bị như thế này cái thời công nghệ 4.0 này là con người bị cái này nhiều à, nó cũng thực sự là do ảnh hưởng của cái thời đại bây giờ nhưng mà nói thời đại là gì là nghiệp của chúng ta thế nghiệp của nhân loại chúng ta giờ nó biến ra như thế này phải thế thì thầy xin à, trả lời với bạn tư thế này bạn nghĩ tư thế này ờ, con phải hiểu được rằng tất cả những cái suy nghĩ đấy của con trong đạo phật chúng ta gọi là vọng tưởng vọng tưởng nhé đó. thế thì nguồn gốc của vọng tưởng này thì một ấy, là nó tồn dư từ tiền kiếp mang sang kiếp này ừ, có những người trong tiền kiếp người ta từng tạo tác rất nhiều thứ có những thứ rất kịch liệt à, sát nhân hại vật vân vân làm những việc ác và nó đều được lưu trữ ở trong cái gọi là tàng thức hết ấy. cái tàng thức ấy khi chúng ta chuyển sinh thì nó lại mang sang kiếp này đó nó nằm nhiều lớp nhiều lớp giống như chúng ta ghi ghi thông tin vào trong một cái đĩa hay trong một cái cái, cái bộ nhớ cái USB đấy rồi chúng ta lại cầm cái cái USB đấy ta cắm sang cái máy khác thì cũng vậy chúng ta chết bỏ thân kiếp này tất cả những cái việc gì trong kiếp này nó có thể được lưu giữ trong tàng thức trong duy thức học gọi là trong tạng thức và sang kiếp sau thì những cái đấy nó lại mang sang kiếp sau đó thế cho nên đấy cũng là một cái nguồn để sinh vọng tưởng cho nên có những lúc chúng ta tự nhiên đó, chúng ta nhớ những cái hình ảnh rất là xa xôi mà trong đời này ta không gặp. À, à, có những cái giấc mơ mà ta thấy rất lạ lùng, mà hóa ra nó là những cái cái tồn dư từ tiền kiếp nó mang sang. Đấy là một cái, cái nguồn để sinh vọng tưởng. Cái thứ hai là do ngay trong đời này căn trần của chúng ta tiếp xúc với nhau. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần ở hiện đời này lại tiếp tục sinh ra vọng tưởng cho chúng ta nữa mà cái này là nguồn chính à, những cái ở trong tàng thức nó có thể bị ẩn chìm đi đủ duyên nó mới, nó mới xuất hiện lên nó mới trồi lên còn thì hiện kiếp này là cái mạnh nhất đấy sáng làm gì thì tối về nghĩ cái mơ cái đấy mộng cái đấy ừ. hay là chúng ta lo lắng cái gì thì tâm chúng ta đều vọng tưởng nghĩ về cái đấy rất nhiều đó nhé thế thì ở đây ấy, cái này á, thầy nói với con là cái này gọi là vọng tưởng nghe không vọng tưởng và cái cái bệnh vọng tưởng là bệnh chung của tất cả chúng sinh cho nên trong kinh thì đức phật nói sao tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng và trí tuệ của như lai tất cả chúng ta đều có đức tướng có trí tuệ của như lai hết đấy thế nhưng mà chúng ta không thể dùng được cái trí tuệ như lai là đều vì vì do vọng tưởng chấp trước mà khuất lấp đi mất đấy chính chúng ta có cái trí tuệ của phật thế nhưng mà do cái vọng tưởng của chúng ta nó khuất lấp đi mất hết cho nên quá trình tu tập cũng chính là quá trình thanh trừ lọc các cái vọng tưởng của chúng ta đấy thầy chúng đấy trong ngũ ẩn ấy, thì sắc thọ tưởng cái tưởng này là cái kinh khủng nhất đấy đại chúng hiểu không chúng ta hầu hết sống trong tưởng hết đấy cái tưởng này không phải là chỉ là mộng tưởng mơ mộng đâu mà trong tư tưởng đấy thưa đại chúng nhé chúng ta sống là sống trong tưởng đấy thưa đại chúng ví dụ ở đây thầy nói nhìn thấy cái này bông hoa mình biết là bông hoa gì vào wow. đây là hoa sắc pháo hay hoa gì thì nghe ngay chữ nghe chữ hoa sắc pháo đấy thì sắc pháo đấy cũng đã là là tưởng rồi đấy để biết được cái này là quả chuông cái này là cái bóng điện <laughs> đấy là tưởng đấy thưa đại chúng là tưởng hết đấy cho nên chúng ta sống chủ yếu là tưởng mà tư tưởng của chúng ta đấy hình bóng bên ngoài đẹp xấu đấy cả đều là trong tưởng hết đấy thưa đại chúng ừ, đó nhé thế cho nên ấy, vì cái tưởng này á, bây giờ cái thời đại này thì tưởng nó lại quá nhiều luôn và báo đài thông tin trăm ngàn thứ lên mạng một cái là thôi gọi là vào gọi là cái đường băng thông tin là tràn ngập luôn không thoát ra nổi cho nên bây giờ cứ mỗi người một cái máy rồi là vùi hết cả đó về nhà là chồng một máy vợ một máy con một máy mỗi đứa một máy mỗi đứa một góc chẳng ai cần nói chuyện ai tràn ngập thông tin trên mạng thôi cứ vào đấy cho nên chúng ta nạp quá nhiều thế cho nên người thời nay bị bệnh thần kinh nhiều là vậy đấy rối loạn về tư tưởng loạn hết cả lên người thời xưa họ ít bị bệnh về thần kinh người thời nay bệnh về thần kinh nhiều đại chúng có thấy không, không? lo lắng trầm cảm stress à, tự kỷ đó thế rồi căng thẳng nhảy cầu nhảy lầu rất là nhiều đó nó đều từ cái bệnh này đấy thế nhé cho nên Đạo Phật thì biết rõ chúng sinh ấy, Đức Phật thì nói chúng sinh do cái bệnh vọng tưởng này mà nó làm khuất lấp đi cái trí tuệ sáng suốt của Như Lai. Như Lai ở nơi mình này chứ không phải Như Lai ở đâu cả. Cho nên quá trình tu tập cũng chính là quá trình mà mà để thanh lọc, trừ khử cái vọng tưởng này đấy. Tu tập là vậy đấy. Dứt được vọng tưởng là là chứng được chân như, nó thế đấy. Ừ, nhé. Thế cho nên ở đây á, bây giờ mà à, con muốn hỏi thầy là xem là là cho con cái lời khuyên thế nào thì con phải thứ hết trước hết là biết được đây là cái bệnh mà bệnh chung thì con nếu mà cái người nặng vọng tưởng nhiều thì cũng phải bớt những cái duyên bớt duyên đi nhé nếu mà con mà cứ vào mạng nhiều quá thì kể cả những việc miên man có khi những khi chúng ta biết ấy, vào mạng nhiều khi là nó miên man đi lung tung hết cả nếu việc cần thiết thì không làm ví dụ mà vào mạng để tìm kiếm thông tin để đọc để học sách gì đó thì được nhưng mà rồi miên man đi đủ thứ thì chúng ta càng thêm nhiều vọng tưởng không lợi ích cho nên cái mạng nó là cái con dao hai lưỡi có cái tốt mà không biết dùng thì cực kỳ nguy hại vâng, rất nguy hại luôn ừ, đó cho nên trước hết là về con ấy, là khi căn và trần tiếp xúc là con phải lọc những cái việc cần thiết mới cho nhập mới nhập đấy các con thấy cái máy tính của các con mà cái gì cũng nhập cái gì cũng cho nạp vào rồi thì virus nó vào đầy hết thôi cho nên cái, ai muốn giữ cái máy tính của mình tốt thì phải chọn lọc phải không cái usb nào cái đĩa nào phải thấy an toàn sạch sẽ thì mới cho vào chứ còn cái gì cũng cho vào hết là chết rồi có ngày là nó virus nó gặm cho thì hỏng hết máy mình thế thôi ừ. cái gì cũng cập nhật cái gì cũng đưa vào hết thì nó loạn đầu lên nhiều lắm đấy ạ ờ, nhiều em bây giờ là bị loạn thần kinh vì những cái bệnh này đó thế cho nên thầy khuyên con thứ nhất là tìm học cái gì đều phải có chọn lọc, có chủ đích nha. Để vì mình là sức khỏe tinh thần không mạnh, sức khỏe thần kinh không mạnh thì mình phải biết cho nó ăn những cái gì lành mạnh thôi. Mà cho ăn nhiều quá nó bội thực, nó bệnh là cũng chết đấy. Đấy, bây giờ cái bệnh của chúng ta là bội thực về thông tin nhiều quá, loạn hết cả. Nhé. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con lên thực tập uh, học thiền, nha. tìm hiểu Phật Pháp và học thiền. Chính khi phương pháp thiền định ấy, là phương pháp để dứt trừ vọng tưởng. Và Đức Phật nói rồi, tại sao các bậc thánh ngày xưa đấy, ừ, các đệ tử Phật Thánh Tăng, các ngài đều phải tu thiền định hết. Á. Mà chính thiền định, ấy, khi mà dứt được trừ được các vọng tưởng thì các ngài có được cái thánh trí gọi là trí tuệ như lai. Và trí tuệ như lai thì lại cực kỳ tuyệt vời. Lúc ý là muốn gì, thấy gì, biết gì là biết được hết. À, thế còn chúng ta bây giờ nghĩ rằng chỉ có dùng cái vọng tưởng này để đòi biết hết thì vọng tưởng nó không thể biết hết được. Chúng ta nhớ thế này, vọng tưởng nó cũng giống như là những cái sóng ở trên mặt biển đấy. Phải không? Cái, những cái sóng trên mặt biển thì nó chỉ, mỗi cái sóng nhô lên nó chỉ chụp được một tí trời mây trăng sao ở, ở trên phía trước nó thôi. Thế chứ còn là sao nó biết được hết được khắp mọi nơi. Nhưng còn biển nó biết được khắp mọi hết. Biển là biết được hết tất cả mọi ngọn sóng, biết được hết vào biển mới là rộng là lớn còn sóng nó chỉ là một cái phần rất nhỏ thôi cho nên cái vọng tưởng của chúng ta là những mảnh vụn của trí tuệ nó vỡ vụn và nó rất lung tung thế cho nên tại sao đức phật biết là cái mảnh vụn này nó không có giá trị nhiều cho nên người tu là người đi đến mà đoạn trừ vọng tưởng tu thiền định à, tu chỉ tu quán đều để là trừ cái vọng tưởng này hết đấy thưa đại chúng rất trừ vọng tưởng thì mới chứng được cái chân như tức là chứng được cái trí tuệ chân thật bản thể đó cái đó là cái này là cái mà rất là quan trọng tất nhiên nói với con cái này thì nó cũng hơi sâu nhưng mà thầy chỉ khuyên con nên tìm hiểu về thiền tất nhiên tìm hiểu về thiền thì cũng phải tìm thầy có thầy nào à, um, có kinh nghiệm hướng dẫn cho mình chứ không phải thiền nào cũng học đi học thiền pháp luân công hay là học thiền à, của thanh hải vô thượng sư mấy cái thiền như thế rồi là học xong có khi là bị tẩu hòa nhập ma Ừ. À, liên thiên như thế là rất nguy hiểm nhé Đấy, thiền của hội thánh đức chúa trời gì đấy <laughs> học mấy cái đấy xong rồi là là điên điên loạn loạn nên là chết đấy đó, cho nên phải học đúng thiền của phật giáo thì mới được thiền phật giáo mới đúng là cái thứ thiền gọi là chân thiền để mà chữa bệnh tâm bệnh cho chúng sinh cái tình trạng tâm của các con như thế cũng gọi là tâm bệnh hết đấy tâm bệnh mà chúng sinh thì hầu như ai cũng có cái loại tâm bệnh này hết chỉ nói là nhiều hay ít thôi đấy, cái bệnh vọng tưởng cái bệnh chung của chúng sinh nhiều hay ít nhưng mà như con như thế gọi là nhiều là người cái gọi là sức khỏe thần kinh sức khỏe và tinh thần là yếu thế thì con rất nên học thiền nên đến những cái chỗ nó yên tĩnh không? bớt những cái duyên tiếp xúc quá nhiều bớt lang thang lên trên mạng nhiều đi và bớt đi à, mà chỉ những cái gì hết sức là cần thiết thì chúng ta mới mới lưu nhập vào thôi nên tại sao chưa tăng ở chùa thầy là phải vào rừng vào rừng tu là cắt hết các duyên rồi chỉ còn cây với lá với đất thôi à, cho nên là cây với lá đất thì không trêu chọc mình nhiều phải không? thế còn mà đi cứ ra ngoài phố mà đi thì đủ thứ nó trêu đấy phải không cái gì nó cũng trêu vào nó đập vào mắt mình nó trêu ngươi mà nó gọi trêu ngươi nó đập vào tai mình nó ngoáy cho lỗ tai nó rất là khổ cho nên về là cứ vọng tưởng tơi bời không tu được ừ, thế thì đức phật bắt chư tăng vào rừng tu là để cắt những cái duyên đấy, gọi là tránh những cái duyên đi cho tâm nó dễ yên ừ, nó bớt vọng tưởng lung tung đấy là cái duyên đấy gọi là đang tạo cái thuận duyên để cho tu hành Thế thì con biết đấy, hôm nay Thầy hé lộ là cái việc của chư Tăng để các con có thể ứng dụng được. Người tại gia có thể ứng dụng được những cái chuyện này. Mình không vào giường được như chư Tăng, mình có thể tránh bớt duyên đi. Vào lúc nào cần vào máy làm, còn lúc nào không là phải không. Còn tốt nhất con biết ngồi thiền nữa thì cực kỳ tốt. Và cái thời đại này, thời đại công nghệ 4.0 rồi sắp sửa 5.0 này thì con người rất cần phải học thiền. Thiền nó giúp cho tâm trí chúng ta quân bình và mạnh khỏe, có thêm sức sống, không thiền thì rất nhiều bệnh tật nó sinh ra Đấy. cho nên chính cái covid bây giờ thế con người ta rất cần thiền và thầy đã rất là hiểu cái tâm trạng của người mà mắc bệnh covid cực kỳ lo sợ hoảng loạn và nhiều khi ấy, covid nó chưa giết chết mình thì chính cái lo sợ hoảng loạn này nó đã giết mình rồi ừ. nó giết chết mình rồi cũng giống như một bệnh nhân bị ung thư ấy, và trước khi mà đi khám bệnh ấy, vẫn khỏe phăm phăm vui vẫn chơi thể thao bình thường nhưng đi khám ông bác sĩ mà ông chỉ cần ông chỉ cần lặng đi một tiếng mà chắc là tôi thấy có cái gì đấy nó có cái tế bào nó hơi là lạ thế là lập tức mình mất hết sức mạnh luôn hôm sau về là quỵ luôn ốm luôn hôm trước vẫn khỏe phây phây vẫn đi đá bóng vẫn đủ thứ nhưng mà bác sĩ khám xong rồi, tôi thấy có một cái tế bào lạ chưa kết luận nhưng tế bào lạ thế là về là hôm là không ngủ là hôm sau bơ phờ là ốm luôn, là quỵ luôn. Nhiều khi bệnh nhân ung thư chết là do cái tinh thần này, cái tư tưởng này, vọng tưởng đấy. Đó, mà Thầy biết mà, cái này khó vực lại được lắm đấy. Lúc nào cũng nghĩ mình ung thư rồi, mình ung thư rồi, mình ung thư rồi. Ung thư nó đang, nó đang gặm nhấm mình, nó sắp sửa giết mình rồi. Cái tư tưởng ấy nó giết chết chúng ta trước cả bệnh luôn, đấy. trước cả thằng ung thư luôn. Đấy. Bệnh nhân Covid thế. À. Cho nên cái sức khỏe tinh thần nó rất quan trọng, cực kỳ quan trọng mà Phật Pháp chính là cái phương pháp để chữa cái bệnh bệnh tâm, bệnh tinh thần này cho chúng ta. À, mà trong đó thì phương pháp thiền định là một phương pháp cực kỳ quan trọng. À, thiền định để dừng, để lắng, để sạch được vọng tưởng. Đó. Quan trọng lắm thôi đại chúng. Đấy nhá, thế cho nên Thầy khuyên con là nên tìm hiểu và học thiền, thực tập thiền đi để tâm nó bớt vọng tưởng năng sang và thiền nó rất là cần các cái nước công nghiệp như Nhật Bản và một số nước giờ đấy họ có nhiều công ty xí nghiệp ờ, công nhân trước khi vào làm việc họ đều cho ngồi thiền 15 phút nửa tiếng cho tĩnh tâm ờ, tâm nó an tĩnh rồi thì làm việc nó mới hiệu quả nó mới sáng suốt được còn một cái tâm loạn động vọng tưởng nghĩ lung tung ấy làm việc lọ sọ với kia hỏng hết ờ, và nhất là thời đại hiện đại này khi mình chỉ bấm nhầm con số <laughs> làm máy nó chạy loạn xạ lên là hỏng hết nó chết điều khiển toàn tự động mà đầu mình lại chập mạch nữa thì thôi rồi nó chết luôn có phải không nhá thế cho nên thầy khuyên con nhá nên à, bớt những cái duyên để làm cho mình bị dính mắc nhiều đi bớt đi thứ hai là lên tìm hiểu đạo phật học về thiền thì nó sẽ sẽ sẽ tốt cho con nha